biển này ấy dâu một phút biến đời lương dâu một phút biến đời bụi chân cô du sạch tành ra công đức kỳ nhớ công đức lập lập đền khói trong sóng lê chiều lê chiều sắc sắc tặng a ra bạc bạc cung cấm quảng hàn cung cấm quảng hàn sai cô xuống dưới sương gian đồng ngọc vâng. ngọc nữ gian bà bông xa nữ bà bông ngọc nữ gian bà bông hài ba nghe vang vọng tiếng chuông chuông đèn hàn ninh sơn nổi tiếng du khoan chân đô bước bước xuống thuyền phách nhật phách nhật 我来送。 linh linh sáng mà sáng tự mà treo bơi mặc chiếc cầu tôi rước mẫu lên đền khoan khoan Me. bệnh hành phổ tan nhang nước nước thải cô cho bệnh lành tông tô tô ma thoại hát ngang xanh con tấu cô ba thoại hát xanh mười hai